nghìn hoa tím rụng tóc cho người em gái mến thương nơi chốn nào bao giờ mình gặp nhau có những lần hoàng hôn rớt trên vai bước chân đi lòng nuôi tiếc ai hồn nhạt hoa rơi mà không nói lên câu nhớ nhau vì đâu biết nói gì tình ta chót chia phôi khép tâm tư dành riêng đến một người ngày xanh ơi ngày xanh chết trong tim đâu mà tìm Người ơi nhắc đến khi kỷ niệm xưa Khiến lòng tôi buồn buồn Ngày biệt ly hai đứa đứng nhìn nhau Em cay cành hoa tim tâm tình và đôi lúc nhớ nhau lưu bút còn để lại chuyện buồn trong đời đường đi hoa nở xanh vai tuyệt vời có nhau trong đời đường đi hoa nở xanh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 lên chúng mình yêu nhau tình nồng thắm biết bao lúc ông ta băng cầu bà nguyệt nói chữ yêu vui trọn buổi ban đầu rồi thời gian lướt mau tình ta úa màu đàn dâng phim sầu đầy thương đau khi tình héo không phải thật phải tài anh cũng không phải tài em tài đời đến trắng đến chúng mình xa nhau mình từng nói đã lâu dấu đi chung chuyến tàu mình về bên khác nhau không hẹn đến nơi nào thì ngày nay có sao mình không trách người trách mình đời đủ phải tài anh cũng không phải tài em tài trời xuôi khiến nên chúng mình yêu nhau tình nồng thắm biết bao lúc ông tơ bắc cầu bà nguyệt nói chữ yêu vui chọn buổi ban đầu rồi thời gian lướt mau tình ta úa màu ngàn dâng phim sầu đầy thương đau khi tình héo không phải tại anh cũng không chết trong lạnh lùng không phải tại anh cũng không phải tại em tài đời đen trắng nên chúng mình xa nhau mình từng nói đã lâu dấu đi chung chuyến tàu mình về bên khác nhau không hẹn đến nơi trách người mình không trách mình chi mà hoen lệ bờ mi tình dù chưa phai không tránh được tương ly ai biết đời mai sau bao giờ ai biết đâu ngờ tình hai chúng ta lẽ nào phôi pha xót xa từng kỷ niệm đầy vơi lòng mình nguôi xa sao không mặn người ơi chẳng nước con này em đâu rồi ngăn cách phương trời hận tình khóc tan trọn đời riêng mang sẽ sẽ hoa đưa em về ngỡ ngàng là đoàn xe ta hồn ánh sáng ngục tôi đau thương độc hành đêm trường điệp khúc yêu đương chỉ còn cung buồn não nùng đớn đau từng tiếng lòng người ơi trời đầy hai đứa ôm cách biệt hai nơi lau mắt rồi tôi xin dáng cười làm vui lòng người đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu ánh sáng ngục tôi đau thương độc hành đêm trường điệp khúc yêu đương chỉ còn cung buồn nào nùng đớn đau từng tiếng lòng người ơi trời đầy hai đứa ôm cách biệt hai nơi lau mắt rồi tôi xin sang cười làm vui lòng người đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu nhau lâu mắt rồi tôi xin sang cười làm vui lòng người đành chờ kiếp sau hẹn lại yêu hỡi em em tách bến sang bờ gương nước chưa phai mờ mình chung bóng những ngày bên nhau hẹn ước mai sau mình nên duyên nên nợ nên vợ nên chồng anh sẽ là ông giáo làng ta cùng rừng căn nhà lá em theo thùa may vá bên đàn con trẻ nô đùa giờ con đâu mong mơ con đò tình đã lỡ em khua mai trèo về bên anh với người giàu sang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 nên vợ nên chồng anh sẽ là ông giáo làng ta cùng rừng căn nhà lá em theo thùa may vá bên đàn con trẻ nô đùa giờ con đâu mong mơ con đò tình đã lỡ em khua mai trèo về bên anh với người giàu sang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 trải dài thanh thang như hồn anh mơ ngó tuôn tràn đêm thầm từng bước em đi anh ước mình như lá thu vàng để dập diều bên em cành lên tóc xõa vai mềm để chạy đường em đi đưa hồn em tới nẻo êm đềm và dạt sao yêu thương anh cùng mây cùng gió trọn tình yêu cao vời anh vẫn hoài mơ ước bên người những tháng thuyền hát hiu em có còn trên lối thu xưa hay đã về nơi nẻo xa mờ đời trả về cho anh sân trường xưa vang vó u sầu ơi dệt mong em đi riêng mình anh xót nỗi chia lìa đường dệt mong em sang riêng lòng anh tựa lá thu tàn biết lộng còn mãi mơ màng anh vẫn tìm em giữa mây nhà lòng anh tựa lá thu tàn biết lộng còn mãi mơ màng anh vẫn tìm em giữa mây ngàn đường dệt mong em sang riêng lòng anh tựa lá lộng còn mãi mơ màng anh vẫn tìm em giữa mây ngàn trôi biết ai về chốn suốt đời giấu trong lòng riêng nức nở mà thôi nhìn màu hoa ngỡ như em cười lúc mình vừa gặp nhau xuân vẫn qua đêm thời gian trôi biết ai về chốn chờ tin chồng ngày về quá xa xăm bao năm dãi